Một năm đám dỗ mấy lần Bà mời tất cả người gần, người xa Thứ nhất, con, cháu trong nhà Phải lo đến sớm giúp bà có khi Thứ hai, cô, bác, chú, dì Họ hàng nội ngoại Mời thì tận nơi Hàng xóm bà cũng nhớ mời bạn bè con cháu được trời ban cho mọi người bà nhắc nhỏ to già này muốn gặp để cho vui nhà tiệc xong bà lại gói quà chia đều chia đủ lộc nhà lấy may đó là những vần thơ trích trong bài thơ bà lo tác giả tiến sĩ nguyễn thị lan viết về người mẹ thân yêu của mình từ chất liệu bài thơ này, Xuân Hội đã chuyển thể thành bài hát trèo với tựa đề Bà Lo. Nguyên tác thơ Nguyễn Thị Lan theo làn điệu con nhện răng bùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhớ bà con cháu nhớ các cụ tổ trước đây thân tình là con là cháu họ mình thân thương biết mặt để nghĩ tình dài con cháu trước sau vui tươi khỏe mạnh để mau phát tài tu rèn chăm chỉ miệt mài họ hàng lên chiều bao năm tháng qua một mình bà lo liệu hỡi bà bà ơi thương yêu đói no ngọt bùi đùm mê cậy nhờ con cháu chung nghỉ tay nhớ các cụ tổ trước đây thân tình hỡi bà nhớ các cụ tổ trước đây thân tình từng dặn cháu con dặn cháu con sự mình thân thương biết mặt nề nề tình để tình cháu con nhớ lời rèn đức luyện tài hỡi bà bà ơi cháu con nhớ lời xứng bậc hiện tài, mà để hiện tài hiện tài quốc gia xứng là con cháu của bà nước nhà rực nghi dỡ nghi thắm mi tươi nhìn bà rạng rỡ núi cười nước nhà rực nghi dỡ nghi thắm mi người Nhìn bà rạng rỡ nụ cười Mong bà trường thọ vàng mười họ lê Cháu con chúc bà tống hơn trăm tuổi Hỡi bà bà ơi Chúng con chúc bà sống lâu khỏe mạnh cháu con hớn con phát tài tu rèn chăm chỉ miệt mài xây nhà xây à, nước Việt Nam